Ờ, bây giờ là gần 9 giờ tối chủ nhật ha thì uh, chủ nhật tôi không đi đâu chơi hết ra là chung sẽ đi tập buồn cho thứ hai uh, thì vấn đề là chung sẽ tập ngực thì có thể là có tempo hoặc là không có tempo uh, nhưng mà để để chung coi lại cái giáo án ha. thì lát nữa các bạn sẽ biết peace said some things to you. Hey yo, what's up mấy bạn đã trở lại với vlog của Trung Thì bữa nay là chúng ta sẽ tiếp tục với lại cái tempo Nhưng mà bữa nay không có nhiều tempo lắm Mà cũng sẽ có những cái bài rất là hay ha Thì đối với cái bài đầu tiên là bắt đầu đã thấy lạ rồi là bắt đầu chúng ta sẽ tập ngực Nhưng mà có sẽ có một bài vai nhẹ đằng sau Thì bài ngực đầu tiên đó là chúng ta sẽ chơi bài High and Fly Dumbbell thì cái bài này nó cũng không khác gì với lại bài uh, tập ngực trên với lại dumbbell hết nhưng mà có một cái nó là high incline nghĩa là cái cái dốc của nó sẽ cao hơn như bình thường bình thường nó sẽ để 30 độ đúng không nhưng bây giờ chúng ta sẽ để lên các bạn sẽ thấy như trong clip là nó có phần cao hơn so với bình thường đó nghĩa là 45 độ nó có phần hơi vào vai nữa nhưng mà đây là một nó sẽ giúp cho chúng ta build cái phần ngực trên à, ở phía trên cao hơn nữa thực sự là rất là khó chịu với bạn nhưng mà nó sẽ build cái phần cao hơn ha thì à, đó là phần ngực trên thêm một chút nữa nhưng mà nó cũng sẽ hơi có nguy hiểm vào vai một chút thì mấy bạn lưu ý chung bài này ha thì buổi ngực ngày hôm nay nó sẽ có một số cái bài nó à, có một bài ngực nó cũng hơi là nâng cao so với cái người nào mới tập thì chung nghĩ rằng cái tới cái bài đó chung sẽ nói sâu hơn một chút nhưng mà à, cũng khuyến khích mấy bạn là cũng không nên tập cái bài đó lắm nếu như mấy bạn chưa có kinh nghiệm tập lâu khoảng từ 3 đến 4 năm gì đó thực sự là bài đó hơi nguy hiểm nhưng mà lát nữa sẽ tới chúng sẽ nói ha Vậy thì chúng ta ở bài này là cũng sẽ không có tempo gì hết chỉ mà cứ đẩy như bình thường thôi nhưng mà các bạn nào áp dụng tempo cũng ok luôn cũng chấp nhận được luôn thì chúng ta có thể xuống từ từ ha à, xuống từ từ tempo 4 giây eccentric à, để các bạn feel ngực tốt hơn thì chung với tập đúng giáo án thôi à, sau đó là chúng ta sẽ qua bài barbell floor press thì nó sẽ có 6 set thì cái này nó giống như cái ngày tay ngựa hôm trước đó là cái cái dạng pyramid uh, à, rep á thì nghĩa là chúng ta sẽ đi dạng như là kim tự tháp nghĩa là đi 864 sau rồi lại 468 thì mấy bạn chú ý canh tải giúp chung ha ờ, thì bài này là chúng ta sẽ nằm ở dưới đất và chúng ta đẩy với lại cái thanh đòn barbell thì cái này là trung chế cũng khá là dễ nó sẽ lấy từ ở cái máy mà tập bridge là cái máy tập tay trước á đó các bạn thấy rất là quen với cái ghế đó ha thì chúng sẽ để cái thanh boy ở đó và chúng sẽ đặt một cái tấm thảm và nằm ở đó và nhấc ra thì nó có phần hơi bị sai cái tay một chút ha, tại vì thường mà lúc mà nhét tạ ra là mắt chúng ta phải ngang cái thanh bo rồi à. vậy thanh bo nó nằm tít ở trong lựng thì các bạn có thể nhờ bất cứ người nào nếu như chung nhờ cái anh này nhét ra giúp chung ha để tránh cái chấn thương vào vai thì và kêu anh nó đứng đợi để để cất vào luôn thì nếu như các bạn cố gắng lấy ra một mình nó nó sẽ rất là nguy hiểm và dễ bị ảnh hưởng vào vai à, tại vì bữa nay là à, chung cũng có thể chế và ở cái máy rack squat nữa nhưng mà tại bữa đó là có có người tập nên thành ra chung không chế được nên chung phải chế thay ở ở cái cái bridger này à, nhưng mấy bạn nào lấy ở trong cái rack squat ra thì dễ hơn á mấy bạn chế thử rack squat giúp chung à thì bữa chung nghĩ ra rồi nhưng mà tại bữa đó có người squat thành ra là không có có thử được chung nghĩ là dễ hơn đó ừ bây giờ ngồi nghĩ ra thì thấy nó dễ à, đó thì cái set này là cũng uh, tương đối là nặng ha có uh, mấy rep thôi thì nhớ là đi 864 và 468 ha 4 rep và sau đó chúng ta sẽ đi 4 rep lại sau đó thả bớt tạ ra đi lên 6 đi lên 8 à, thì đây đó các bạn như bạn thấy thì chung là đi thêm một uh, set nữa hình như là 8 cái hay sao á đây là set cuối à, thì đối với cái bài floor press này thì nó sẽ giúp cho chúng ta là uh, xuống uh, nó sẽ giữ cái tension là giữ cái cái độ căng ở trên cái ngực cho chúng ta ha, tốt hơn và nó sẽ giúp cho những nào người nào mà bị đau vai á ta tập bài này được tập ngực ở bài này được nó sẽ không có xuống quá sâu để tránh bị bị đau cái rotator cuff sau đó chúng ta sẽ chuyển qua back deck fly là ép ngực với lại uh, cái bài backdeck uh, à, cái máy back deck này uh, thì cái này là ờ, uh, chúng có ghi số set và số ép rồi nhưng mà bài này đặc biệt một chút là nó sẽ drop tạ y như cái bài cái bài tay cái bài cái block trước ha các bạn nhớ đó, các bạn nào coi rồi các bạn sẽ hiểu thì chúng ta sẽ vô và chúng ta sẽ drop liên tục drop drop drop ha set nào chúng ta cũng drop nha nghĩa là không phải set nào không phải là bài cũ set cuối chúng ta mới drop đâu set đầu tiên ngay chúng ta đã drop rồi đây là như chung ghép video vô đó, đó là hai hai hai set đó chứ không phải là một set mà hai góc quay đâu và chung không cái máy quay thôi nên chúng phải quay chúng mới ghép như vậy à, thì đó mấy bạn nhớ drop này đây là drop lần cuối này drop lần 10 10 rep drop 12 rep và drop 10 rep nữa ok thì đó là bài ép ngực sau đó là chúng ta sẽ qua à đâu chưa vẫn còn một clip nữa Trung quên đây là một góc quay khác thì các bạn có thể thấy uh, tạ cái chồng tạ nó nhiều hơn đó là chúng ta đang đi nặng và chúng ta sẽ rót nhẹ dần ừ thì uh, ở cái bài này là mấy bạn lưu ý chung là cái tay mấy bạn nhớ thẳng ra nha nhiều bạn chung thấy ép mà cái cùi chỏ nó quá là cong luôn nó rất là cong nó không có để chúng nó sẽ dùng cái từ bend nghĩa là nó hơi cong nhẹ thôi chứ không phải là cong vòng như là là cái cái một cái dấu vuông đâu như bạn lấy ép lực nó hả nó để cái bụi trỏ vuông góc xong rồi ép vô luôn á nó không có vô gì hết nó chỉ vô dài thôi không vô ngực thì mấy bạn nhớ nha mấy bạn nhớ là duỗi thẳng tay ra cái này thì tôi nghĩ là cái ghế phải nên cho thấp xuống một chút tại vì cái tay nó có xu hướng hơi bị dốc xuống rồi nó sẽ không có vào ngực à, ngang nhiều này phải cái tay chúng ta nó phải ngang cái ngực một chút cái này là chung sẽ lần sau phải rút kinh nghiệm là phải hạ bớt cái ghế thấp xuống ở góc quay này chung thấy rằng là cái tay nó bị dốc xuống rồi à sau đó là sẽ chuyển qua bài machine decline press thì ở đây là không có cái máy ờ, đó thì chung phải chế thì đó mấy bạn có thể chế như chung cũng được nhưng mà nhớ là phải gồng co chắc một chút ha đó chúng ta sẽ đứng một cái hình chéo xuống như vậy ngoài tưởng tượng rằng đó là cái máy decline nhưng mà ở trên cái máy machine press bình thường ha đó ờ, như bạn có thể thấy nó là một, một cái dạng mô phỏng cũng khá là hay nhưng mà bạn nào tập lâu rồi mô phỏng tốt thì hãy đập ha không thì chúng ta có thể thay cái này bằng với lại cái máy dưới cái máy decline mà nằm dốc xuống á còn không thì có thể là thay bằng là bài dips à, bài dips ngực á bài chest dip thì tập với lại cục tạ ha à, thì chắc mấy bạn cũng biết bài đó rồi chest dips rồi bài dip bài xa kép á à, bài này thì nó cũng đặc biệt nha và này cái số rep của nó cũng đặc biệt có nghĩa là chúng ta sẽ drop 10 10 10 10 nghĩa là set set đầu uh, set đầu tiên nó sẽ có drop 3 lần uh, drop 2 lần nghĩa là lần đầu tiên 10 cái sau đó drop 10 cái sau đó drop 10 cái nghĩa là 30 rep đó tổng cộng một set của bài này là 30 rep nha Yo, bây giờ sẽ đến một bài rất là khó của ngày gặp ngày hôm nay à, rất là nguy hiểm mà thì lát nữa chúng sẽ hướng dẫn các bạn sao rồi ok tới cái bài mà khó nè chúng nói nè cái bài này là bài barbell Bench Into là uh, Guillotine Press uh, số set là 4 set ha 6 rep này nọ ha uh, nhưng mà cái bài này nó đặc biệt ở một chỗ đó là nó nó sẽ ăn vào cái upper chest của chúng ta đó mấy bạn có thể mấy bạn vẫn bend bình thường xuống ngực và sau đó mấy bạn đưa cái thanh đòn này xuống ngay gần cái cuốn họng luôn nó gần ngay cái ngực trên của chúng ta nó gần ngay cái cái cổ họng của chúng ta luôn xuống và lúc này mấy bạn phải giữ control và kiểm soát rất là tốt cho nên là những bạn nào chúng nói nhấn mạnh những bạn nào mà tập dưới 2 năm hay là 2 năm hơn một chút không có kinh nghiệm nhiều thì không chơi bài này nha tại vì bài này rất là nguy hiểm luôn nếu mấy bạn không gồng tốt thì nó có coi như là nó vào vai và nó chấn thương vai luôn á thì bài này nếu mấy bạn chưa biết thì mấy bạn có thể search cái tên mà chung ghi ở trong vlog đó, guillotine press thì đó là một dạng mà tập cũng rất là hay thì cái bài này nó sẽ mục đích là nó sẽ tác động vào cái phần upper chest là ngực trên ha thì nó khi mà mấy bạn tập mấy bạn sẽ thấy cái độ pump của nó rất là rõ ở cái phần ngực trên luôn đó thì cái bài này là cái biến thể thôi nó là chúng ta xuống đẩy ngực ngang sau đó là chúng ta sẽ đưa nó lên gần cái phần ngực trên gần cuốn họng đó mấy bạn thấy thấy cái đường đi của cái cái toàn tạo của chung rất là là khác ha đó vừa xuống bình thường và bây giờ nó xuống sâu hơn gần cái khuôn mặt của chung đó các bạn thấy thế này những khúc này là mấy bạn phải slow là xuống chậm và kiểm soát rất là tốt để tránh trường hợp nó ăn vào vai và cái khớp vai nữa và cái cọng dây rồi thay là cuff luôn rất là nguy hiểm nên là nhờ ở cái ngày ngực này nó tương đối là nâng cao và chung không khuyến khích những mấy bạn nào mới chơi ha còn để cách thay thế thì mấy bạn có thể chơi cái bài này là bài barbell bench press bình thường ha là bài đẩy ngực ngang bình thường á không cần phải chơi cái cái guillotine Ok, sau đó qua bài này cũng hay nè Bài này là bài Line Cable Up roll. Sau đó là chúng ta sẽ chuyển lên là Fundraise đó, Bài này thì rất là đơn giản để setup luôn các bạn ra và nằm như chung Các bạn sẽ dùng cái thanh ngang nhỏ và kéo up roll. Nhưng mà lúc chúng ta nằm nha Cái này kéo up roll ha Các bạn uh, chú ý giúp chung là up roll là nó sẽ ăn vào vai sau Sau đó chúng ta sẽ đưa nó lên Fundraise là vào vai trước thì thường buổi ngực này thì chung sẽ có kèm thêm hai ngày ngực nhỏ nữa à, à, hai ngày vai nhỏ nữa à, hai buổi vai hai bài vai nhỏ thôi nhẹ và tác động vừa phải thôi không đến mức là hai volume đâu đó bài này rất là hay bài này rất là vô luôn tác động được vào vai sau thậm chí là có ăn vào cả middle middle nữa là cũng vào vai giữa sau đó là sẽ uh, raise lên ăn vai trước 15 rep ha các bạn nhớ lúc chung 15 rep bữa nay là có một số những cái động tác nó hơi lạ so với mấy bạn á nên thì mấy bạn nào tập nhớ chú ý cẩn thận động tác và form giúp chung đó ở góc quay này thì các bạn có thể thấy rõ hơn đây là phân raise là đưa lên vào vai và chúng ta sẽ đưa lên up right row sau đó chuyển qua cái này 15 rep ha cứ một cái là chúng ta sẽ làm tính một rep và bài này là nhớ là nằm nha và ở cái máy và chúng ta sẽ dùng cable cable là dùng cáp rất là vào luôn bạn này chung rất là thích nó ờ, cũng khá là hay chung là ở cái giáo án mới này nó cũng khá là thú vị thì chắc là ở blog sau thì chung sẽ nói sâu về cái giáo án này một chút thì nó hơi nó nó cũng hơi đặc biệt và cũng rất là thú vị khi mỗi tuần nó đều mỗi khác uh, những cái kiểu tập khác nhau và nó không cố định một cái gì hết nó sẽ đổi cảm giác rất là hay sau đó là chúng ta sẽ chuyển qua standing dumbbell saddle raise thì bài này là quá cơ bản và rất là làm quen với mấy bạn rồi 4 set nhân 15 rep và chúng ta có thể kết thúc ngày vai ở đây à, có thể kết thúc ngày ngực và vai ở đây thì đó là hai bài vai rất là nhẹ thôi mấy bạn có thể thấy chỉ là fly và cap không có phải là những cái bài compound gì đó nhưng mà vào cái ngày vai ấy, thì nó sẽ có kết hợp với lại ngày ngực luôn thì nghĩa là vai full hết và sau đó là sẽ là uh, hai bài ngực nhẹ y như bữa nay luôn rồi cái này là chúng ta sẽ raise lên và ăn vào vai giữa và này chắc là mấy bạn cũng đã tập quá nhiều rồi ha thì chúng ta sẽ hạn chế là ép chúng ta sẽ ép hai cái xương bả vai lại và để tránh cho cái việc là chúng ta bị tác động vào cái phần cầu vai thì bằng cách là chúng ta sẽ sẽ uh, ép hai cái scapula là hai cái bả xương bả vai lại á và chúng ta sẽ raise lên và lúc đó cái ngực chúng ta nó sẽ ưỡn lên ha như vậy thì nó sẽ đỡ tác động vào cầu vai Ok thì đó là cái bài cuối cùng của buổi hôm nay thì hy vọng mấy bạn sẽ thích cái video này nhớ like share và subscribe peace concentrated power of will 5% pleasure 50% pain and 100% reason to remember the name yeah